xưa đó ra như em đừng đi ngày xưa đó ra như em đừng phụ anh thì hôm nay đôi ta có lẽ thân là vui đâu phải bây giờ ôm khổ sầu làm anh bếp có sao đâu người ơi làm anh bếp cũng mang cho đời niềm chán chê bỏ lại anh cất bước theo người ta giàu xa thật lòng em ơi anh không thể không thể nào quay lại tìm đôi ta khi xưa đã chén từ lâu từ khi em xa mang trái sầu ngày từng ngày tim anh sống trong khổ đau vậy thì em ơi anh không thể không thể nào trở lại vì hôm nay anh đây đã có người khác người ta luôn yêu anh lo lắng cho anh tất cả từ khi em bỏ rơi anh mà đi ngày xưa đó ra như em đừng đi ngày xưa đó ra như em đừng phụ anh thầm hồn ngang đôi ta có lẽ thân là vui đâu phải bây giờ ôm khổ sầu làm anh bếp có sao đâu người ơi làm anh bếp cũng mang cho đời niềm chán chê bỏ lại anh cất bước theo người ta giàu thật lòng em ơi anh không thể không thể nào quay lại tình đôi ta khi xưa đã chết từ lâu từ khi em mang trái sầu ngày từng ngày tìm anh sống trong khổ đau vậy thì em ơi anh không thể không thể nào trở lại vì hôm nay anh đây đã có người khác người ta luôn yêu anh lo lắng cho anh tất cả từ khi em bỏ rơi anh mà đi